chào các bạn quay trở lại với kênh luyện chữ đẹp hồng loan à, hôm nay mình tiếp tục với bài số 6 nha các bạn ở bài số 6 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sáng tạo với các chữ có nét cong kính à, như là o o ơ quy à, và các chữ ờ, u ư y dài và x à, xin mời các bạn bắt đọc à, mình cùng đi tựa nhé các bạn bài 6 đối với các bạn mà luyện chữ sáng tạo sau khi các bạn luyện được một bộ chữ sáng tạo rồi à, thì mình có thể tham khảo thêm nhiều bộ sáng tạo khác à, mình có thể tự sáng tạo ra một bộ riêng cho mình hoặc là trong các bộ các bạn đã tham khảo các bạn đã luyện các bạn thích bộ nào thì mình hãy luyện với một bộ đó cho thật là vững à, các bạn viết cho thật là mượt à, các bạn cố gắng là thường xuyên mình à, luyện các nét sáng tạo mà ở bài trước mình đã chia sẻ cho các bạn các bạn luyện với nhiều nha nét sáng tạo đó cho thật là mượt à, các bạn cứ mạnh dạng viết à, thì khi các bạn viết được mượt các nét đó rồi thì các bạn sẽ mạnh dạng hơn trong việc tạo ra các nét sáng tạo ở bài số 6 thì mình sẽ luyện các chữ sáng tạo với nét cong kính à, o o e q à, mình sẽ viết âm quy cho các bạn xem còn đối với âm o thì các bạn à, kết thúc ở nét bút đầu tiên là được còn ô ơ e thì các bạn thêm dấu thôi à, âm quy thì mình có thể là, là thêm cái dấu bên dưới tạo hầm âm quy là dấu ngã xuôi hoặc là dấu ngã ngược là mình đang viết ở đây là dấu ngã ngã ngược là các bạn có thể là bỏ dấu ngã xuôi cũng được À, đến năm u u ư thì mình chỉ cần thêm dấu thôi các bạn các bạn luyện các bạn ừ, cố gắng thêm dấu luôn nha là mình sẽ viết các bạn xem âm u là các bạn để ý là mình dở bút lên và sau đó mình đặt bút thứ hai và sau khi các bạn quen rồi thì mình sẽ lướt bút luôn mình không cần dở bút nữa để cái nét của mình cảm thấy nó mềm mại hơn đó, mình sẽ lướt bút luôn nha các bạn pi dài y dài thì ở nét sáng tạo ở phía dưới các bạn là có rất nhiều cách sáng tạo là các bạn có thể là luyện theo cách của mình chia sẻ à, hoặc là các bạn có thể ưng ý với một cái cách nào đó khác là mình vẫn có thể luyện nha các bạn à, các bạn có thể tạo một dấu nhấn ở điểm kết thúc bút của mình các bạn các bạn chỉ cần dừng bút chậm lại và các bạn nhấn bút là để mực nó ra nhiều hơn một xíu mình sẽ tạo điểm nhấn lại à, đến chữ lớn của y thì mình sẽ viết thêm để cho bạn xem một cái kiểu sáng tạo của nét viết dưới nha bạn y đến x Excel đây là mình sáng tạo tương đối đơn giản là mình sẽ viết chữ thứ hai sáng tạo nhiều hơn một chút mình có thể tạo hai dòng ở đây tùy theo các bạn các bạn thích đơn giản thì mình sẽ viết theo kiểu đơn giản là các bạn thích sáng tạo nhiều hơn thì mình sẽ chọn kiểu thứ hai nhưng mà và đây là kiểu đơn giản nhất nè mình chỉ sáng tạo với một nét đầu bên trên thôi và tiếp theo mình sẽ à, viết với mỗi chữ một vài dòng chữ lớn cho các bạn xem nha à, chữ lớn của mình thì sẽ gấp đôi chữ nhỏ giống như cũ à, là mình sẽ viết cao lên 5 ô ly ừ, đường bút đi thì vẫn giống như chữ nhỏ chỉ phải là mình phóng to lên thôi mình sử dụng cây bút này là cây bút ngồi nhỏ cho nên là nét thanh đậm cái chỗ nét đậm các bạn thấy là không không rõ ràng lắm đối với chữ lớn ờ, nhưng mà đối với chữ nhỏ thì mình viết thanh đậm rõ ràng đối với chữ chữ lớn này mình để dùng là mình dùng để đề tựa ờ, cho nên là các bạn có cái bút ngồi trẻ khi luyện với chữ lớn thì mình có thể dùng cái bút ngồi trẻ rồi để mình viết thì chữ lớn của mình nhìn nó sẽ đẹp hơn rồi mình sẽ bỏ dấu cho các bạn xem nha đối với chữ ô mình bỏ chữ trong này đi cho các bạn dễ nhìn thấy à, đây hoặc là đối với chữ ơ thì mình sẽ à, chữ ô thì mình bỏ bỏ cái râu này các bạn à, cái chữ ơ thì mình sẽ bỏ cái râu bên hông và các bạn sáng tạo thì các bạn có thể bỏ dấu lớn hơn chút cũng được à, đối với âm à, u à, mình cứ phóng lớn lên được à, mình dừng bút tại điểm này tuy nhiên là các bạn có thể là lướt luôn nha nét chữ đầu tiên thì mình dừng lại cho các bạn thấy là điểm giao nhau cho đó. à, đến chữ thứ hai mình sẽ lướt luôn nè khi mình kéo để xuống lại thì nó cũng sẽ cắt nhau ở ô ly thứ hai là kẻ đậm mà tới kẻ một kẻ hai đó bạn à, y dài mình vẫn giữ cái chữ như cũ nãy nè à, tiếp theo mình sẽ à, viết thêm một cái nét sáng tạo để viết dưới cho bạn xem nè là các bạn có thể trang trí tựa thêm ý các bạn cũng được là mình để đơn giản như thế này à, sau khi các bạn viết xong bài rồi thì mình tập ký bút nha các bạn à, cuối bài ví dụ như là mình tên là Hồng long thì mình sẽ ký bút là mình ghi là Hồng long mà chữ viết tắt của mình là HL à, rồi mình dùng tự viết mình sẽ ghi cuối bài là HL viết có nghĩa là, là bài này là ký bút của mình là Hồng long viết đó các bạn các bạn có thể chọn kiểu ký bút của mình à, tên viết tắt của mình rồi mình có thể viết cái kiểu sáng tạo nào đó mà bạn thích rồi thì khi sau này các bạn viết bài hoặc viết câu châm ngôn hay câu thơ gì đó hoặc là danh ngôn cuộc sống thì khi các bạn viết xong rồi thì các bạn nhớ ký bút bên dưới à, để khi mình có vui mình có đăng lên Facebook hoặc đăng lên Zalo thì khi mà người khác lấy về thì có sử dụng lại à, thì mình cũng biết là à đây là chữ viết của mình là ký bút của mình chứ nếu không ký bút rồi khi mà chữ viết ai cũng luyện được như nhau rồi tại vì khi luyện là nó có một cái nguyên tắc chung à, kỹ thuật nói này kia là giống nhau hết cho nên là khi mà viết xong rồi có thể là nhiều bài up lên rồi là mình sẽ không nhận ra ở đâu là chữ viết của mình nữa hoặc là người khác nhìn người ta sẽ không biết ở à, đó là chữ viết của mình là nếu đưa nhiều bài thì như nhau hết là bạn rất khó phân biệt thì chỉ đến với những chữ sáng tạo thì mình biết à cái chữ kiểu sáng tạo này là của mình là mình sẽ nhận ra còn nếu mà viết cơ bản không á là các bạn khi mà viết thành thục rồi á thì mình nhiều khi là mình sẽ không nhận ra được chữ của mình các bạn mà các bạn cứ quan sát cái cách mình nhấn bút nha mình để à, video này là mình viết chậm mình để chậm mình không có à, tăng tốc cho nên là các bạn muốn mà xem các bạn sẽ để ý khi mình cái nét mình đưa xuống là mình sẽ hơi nhấn bút một xíu à, để mình tạo ra cái nét đậm và đưa lên mình đưa nhẹ nhàng à, và các bạn lưu ý thêm là ừ, này là mình nhắc lại thôi là đối với các chữ ví dụ như là y u ư thì đậm sẽ đậm ở trên đầu còn đối với chữ là n m à, thì nó sẽ nằm ở dưới chân các bạn Và các bạn lưu ý cho nó để khi mình mình nhấn bút thì mình nhấn nó đậm đúng chỗ thì chữ mình nó nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn lưu ý là khi là mình đã chọn cái nét sáng tạo của nét viết dưới rồi thì nguyên toàn bài à, mình chỉ sử dụng một nét đó thôi à, để cho cái bài của mình nó được thống nhất và tùy theo từng bài nha các bạn à, ví dụ như là bây giờ à, các bạn có thể là sáng tạo thưa ra ví dụ như là câu thứ ba nè yêu người chữ đẹp thơ hay thì trong câu này có ba nét viết dưới thì các bạn có thể là khi nét viết dưới này không có gần nhau quá thì mình có thể sử dụng luôn ba nét còn đối với những chữ mà gần nhau à, ví dụ như giờ chữ à, chữ người này không phải là chữ người đi mà ví dụ như là chữ nguyệt thì trong chữ nguyệt thì có hai nét viết dưới à, cho nên là mình chỉ chọn một trong hai để mình tạo cái nét sáng tạo của khét dưới thôi à, để mình giãn thưa khoảng cách ra à, để các bạn nhìn nó đừng có rối còn chữ nét còn lại thì các bạn cứ viết cơ bản bình thường mình không nhất thiết là chữ nào mình cũng sẽ sáng tạo nha các bạn các bạn lưu ý chỗ đó mình có thể chọn khoảng cách chọn từ để mình sáng tạo cái nét khúc dưới cho giãn cho cưa ra và tránh gần nhau quá mình sợ nhìn là rối thôi các bạn đây mình sẽ ký bút cho bạn xem à, khi ký bút thì bạn lưu ý là mình cố gắng mình tạo làm sao các nét mình nó liền nhau mà mình không dở bút lên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nha các bạn à, xin chào tạm biệt các bạn chúc các bạn luyện thật là đẹp nha à, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo